Xin chào các bạn đang đón xem video của Len Đô Thị. Trong những video trước đây của chúng tôi, các bạn đã được đến thăm rất nhiều thành phố của các tỉnh miền Bắc để ngắm nhìn và chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của một Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Hôm nay, tiếp tục series về các thành phố của Việt Nam, chúng ta sẽ cùng đến với thành phố Bến Tre, một thành phố của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn quan trọng nhất của cả nước. Đến với thành phố Bến Tre, chúng ta cũng sẽ ghé thăm cây cầu Hàm Luông, một trong những công trình nổi bật của thành phố này với công nghệ mới phức tạp. Nhịp đúc hẫng cân bằng 150m lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam. Cầu Hàm Luông Bến Tre hiện là cây cầu đúc hẫng có khẩu độ lớn nhất Việt Nam, do đội ngũ cán bộ kỹ sư trong nước thực hiện. Công trình được nhận giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ đợt năm do Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức giữa tháng 1 năm 2017. Bây giờ, mời các bạn đến với nội dung chính của video. Thành phố Bến Tre cách thành phố Hồ Chí Minh 86 km, cách thành phố Mỹ Tho 15 km, cách thành phố Cần Thơ 114 km. Thành phố này là nơi có quốc lộ 60 đi qua để đi đến các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch dọc Biển Đông, có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng, hình thành tuyến phòng thủ ven biển, là một mắt xích quan trọng trong việc kết nối chuỗi các đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long. Thành phố Bến Tre có hình tam giác, phía Bắc và Đông giáp huyện Châu Thành, phía Nam giáp huyện Rồng Trồm, phía Tây giáp sông Hàm Luông, ngăn cách với huyện Mỏ Cày Bắc. Ngày 11 tháng 8 năm 2009, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về việc thành lập thành phố Bến Tre trực thuộc tỉnh Bến Tre, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và hành chính của thị xã Bến Tre. Tiếp đến, ngày 2 tháng 9 năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã làm lễ công bố nghị quyết 34, thị xã Bến Tre chính thức trở thành thành phố Bến Tre. Mười năm sau ngày lên đô thị loại 3, ngày 13 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 174 QĐ-TTG công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại 2. Quán triệt tinh thần tăng tốc tạo bứt phá, Năm 2019, thành phố thực hiện đạt và vượt 35 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nghị quyết đề ra. Trong đó có 24 chỉ tiêu thực hiện vượt, 11 chỉ tiêu thực hiện đạt. Cụ thể, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Bến Tre tiếp tục duy trì sự phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ước đạt hơn 34.000 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách vượt dự toán và đạt khá cao so với năm 2019 ước đạt 338 tỷ đồng, đạt 121,92% dự toán và tăng 9,34% so với cùng kỳ. Tình hình chi ngân sách đảm bảo. Việc thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả khả quan. Năm 2019, thành phố có 14 dự án đã và đang chuẩn bị triển khai. Trong đó có 3 dự án mới được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua phương án đề xuất đầu tư, gồm dự án khu đô thị Tây, một phần xã Bình Phú, phường 6, phường 7, phường Phú Khương và xã Phú Hưng dự án khu đô thị Eco Park Bến Tre, một phần phường 8, phường Phú Khương và xã Phú Hưng, dự án đầu tư phát triển đô thị mới Hoàng Gia 1 xã Phú Hưng. Ngoài ra, có dự án Bệnh viện Đa khoa Bến Tre cơ sở 2, ấp 1 xã Sơn Đông, đã khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 3 dự án là dự án khu đô thị mới An Thuận, xã Mỹ Thạnh An diện tích 25,9 hectare, dự án khu đô thị mới Đông Bắc phường Phú Khương diện tích 28,2 hecta và dự án khu đô thị mới Phú Tân diện tích 14,6 hecta. Hướng đến xây dựng thành phố năm thông minh, chiều sáng thông minh, kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông thông minh, kiểm soát ô nhiễm môi trường thông minh, y tế giáo dục thông minh, cung cấp dịch vụ công thông minh. Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre thực hiện triển khai thí điểm phần mềm thành phố Bến Tre trực tuyến trên khung giải pháp VNPT Smart City gồm các dịch vụ quản lý phản ánh hiện trường và tương tác trực tuyến gồm 4 nhóm. Rác thải, tập trung mua bán và lấn chiếm lòng lề đường, quảng cáo, trật tự xây dựng, dịch vụ giám sát an ninh, giao thông. Đến nay, phần mềm thành phố Bến Tre trực tuyến trên khung giải pháp VNPT Smart City đã hoàn thành và tiếp nhận thông tin phản ánh từ ngày 3 tháng 8 năm 2020. Bên cạnh đó, dự án cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED ứng dụng công nghệ IoT, nền tảng xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Bến Tre, được khởi công vào tháng 2 năm 2020 do công ty cổ phần chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã tháo rỡ 6.800 bộ đèn sodium compact trên 70 tuyến đường chính và 13 tuyến đường trong khuôn viên, công viên, thay thế bằng các bộ đèn LED 75, 120 và 150W, LED pha 100, 200 và 400W, bóng đèn LED từ 3 đến 10W. Hệ thống chiếu sáng được quản lý từ trung tâm điều khiển thông qua bộ điều khiển trung tâm, đặt tại các đoạn đường. Các bộ điều khiển trung tâm sẽ kết nối trung tâm điều khiển bằng cơ sở hạ tầng hệ thống viễn thông sẵn có. Bộ điều khiển trung tâm và các đèn sẽ giao tiếp không dây với nhau thông qua giao thức dựa trên công nghệ nền tảng Wireless Mesh Network. Tổng mức đầu tư dự án gần 40 tỷ đồng. Dự án không chỉ phục vụ nhu cầu chiếu sáng công cộng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố mà còn góp phần tạo hình ảnh thành phố Bến Tre là một đô thị thông minh, xanh, sạch đẹp, phát triển bền vững. Phần tiếp theo của video, như chúng tôi đã nói ban đầu, hôm nay đến với thành phố Bến Tre, chúng ta cũng sẽ ghé thăm cây cầu Hàm Luông, một trong những công trình nổi bật của thành phố này. Cầu Hàm Luông bắc qua sông Hàm Luông, nối thành phố Bến Tre với huyện Mỏ Cày Nam, do Ban Quản lý Dự án 7 Bộ Giao thông Vận tải làm đại diện chủ đầu tư. Cầu được khởi công vào ngày 1 tháng 4 năm 2007, đã cho thông xe vào ngày 30 tháng 4 năm 2010. Đây là cây cầu có nhiều cái nhất trong quá trình thi công. Đầu tiên là về giải phóng mặt bằng. Chỉ thực hiện trong thời gian 4 tháng đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Điều này thể hiện tính quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong công tác xây dựng hạ tầng cho tỉnh Bến Tre. Về công nghệ, cầu được áp dụng công nghệ thi công nhịp đúc hẫng cân bằng lớn nhất ở Việt Nam, lần đầu tiên do các đơn vị trong nước thực hiện thành công. Cầu đặt kỷ lục về tiến độ thi công vượt tiến độ đề xuất 2 tháng, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Nhà thầu và các đơn vị giám sát, đại diện chủ đầu tư đã thi công trong 3 ca liên tục, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải. Với hệ thống nhiều sông, đồng bằng sông Cửu Long được coi là khu vực có nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường thủy rất lớn, vì vậy, đòi hỏi các công trình vượt sông phải đảm bảo khẩu độ nhịp thông thuyền lớn. Với các phương án thiết kế cầu dạng kết cấu dây vàng, dây võng sẽ đáp ứng yêu cầu này. Tuy nhiên, giá thành xây dựng công trình cao, thời gian thi công dài, vì vậy, việc áp dụng thành công kết cấu nhịp đúc hẫng cân bằng khẩu độ nhịp là bằng 150m đã giải quyết được các yêu cầu này với giá thành phù hợp. Trên cơ sở kinh nghiệm thiết kế, thi công, và kiểm soát chất lượng tại dự án cầu Hàm Luông đã được nhân ra một số công trình lớn như cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam, cầu Cổ Chiên và một số dự án lớn khác trong cả nước đã khẳng định tính hiệu quả của công nghệ. Để hoàn thành cây cầu Hàm Luông, nhiều kỹ sư, cán bộ kỹ thuật ngành giao thông vận tải đã phải trải qua nhiều gian khó, ngâm mình trong bùn lầy nhiều ngày để khảo sát, lên phương án xây dựng. So với các phương án thiết kế cầu dạng kết cấu dây vằng, dây võng Phương án thiết kế cầu đúc hẫng cân bằng tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều. Cây cầu này đảm bảo được chất lượng cũng như mỹ quan, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội cho khu vực. Kế thừa những thành tựu từ cầu Hàm Luông, hiện nay Việt Nam đã xây dựng được đội ngũ công nhân và kỹ thuật, truyền thiết kế và thi công hệ thống cáp dự ứng lực ngoài cho các công trình cầu nói riêng cũng như các công trình có yêu cầu phải vượt khẩu độ lớn, trong đó có các công trình giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo đánh giá của Bộ Khoa học Công nghệ, việc công trình cầu Hàm Luông được trao tặng giải thưởng cấp nhà nước là sự ghi nhận những nỗ lực, kết quả nổi bật của các kỹ sư cầu đường đang tích cực đóng góp cho ngành giao thông vận tải về khoa học công nghệ nói riêng, công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh khu vực, cũng như đất nước nói chung. Trước đó, công trình cầu Hàm Luông cũng được trao giải thưởng Quốc vàng xây dựng Việt Nam năm 2010 được trao tặng giải vàng sản phẩm tư vấn do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trao tặng năm 2011.